Chào các bạn Từ lâu chúng ta biết Photoshop là một phần mềm chuyên xử lý ảnh Tuy nhiên trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một công cụ không kém phần thú vị của Photoshop đó là tạo ảnh động Với những phiên bản trước của Photoshop như là CS2, phiên bản 8, phiên bản 7 thì phần tạo ảnh động được à, có tên là Image Reader Còn từ phiên bản CS3 trở về sau thì à, Image Reader được bỏ đi và thay vào đó là một công cụ trong tích hợp sẵn trong Photoshop việc tạo ảnh động bằng Photoshop thì sẽ không đẹp bằng những chương trình chuyên khác như là Squid hoặc là Flash tuy nhiên đối với Photoshop thì đó là một tính đơn giản và ai cũng có thể sử dụng được tôi sẽ hướng dẫn các bạn thông qua những cái bước trong à, Photoshop CS3 việc đầu tiên là các bạn mở một file mới một file hình sau đó chúng ta mở những phần dùng để chuyển động trong cái tấm hình gốc ở đây chúng tôi tôi có hai à, file là file hình cột và file cánh quạt chúng ta sắp xếp nó một vị trí thích hợp trên à, Photoshop chúng ta xử lý thông qua bảng laser bằng cách là chúng ta nhấn cái nút F7 hoặc là vào à, tại Windows chọn laser thì đối với mỗi laser mỗi đối tượng chúng ta sẽ có một laser ví dụ tôi đặt cái laser 2 này là laser cánh quạt để tạo chuyển động trong Photoshop cũng như là trong các phần mềm khác đó là trạng thái chuyển động ball to ball tức là từ một điểm này đến một điểm khác do đó để ờ, tôi muốn tạo cái hình cánh quạt để chuyển động thì chúng tôi sẽ tạo nhiều cái laser cánh quạt và trên mỗi vị trí khác nhau để tạo trên laser à, layer mới trên một laser cũ ta chọn click chuột phải vào cái laser cánh quạt chọn cây laser ta đặt đây là laser cánh quạt 1 thì sau khi tạo ra thì cái laser đó nó nằm trên laser cũ do đó chúng ta không thấy nó sự chuyển động nên tôi sẽ di chuyển nó đến một vị trí khác tiếp tục tương tự chúng ta sẽ chọn layer thứ ba ở đây tôi muốn cánh quạt nó quay vòng tròn do đó tôi sẽ phải chọn các vị trí cánh quạt nó sẽ đồng tâm à, điều này xấu đẹp là nhờ phụ thuộc vào các bạn chỉnh cho nó phù hợp rồi như vậy là tôi đã có một cái hình cánh quạt gồm nhiều laser thì để chúng ta cho nó chuyển động hình ảnh chuyển động ta sử dụng công cụ là animation chúng ta mở cái công cụ này lên vào Windows chọn animation tại đây à, tương ứng với layer 1 thì tôi cái frame 1 chúng ta chọn layer 1 đồng thời tắt những layer trên bằng cách là chết bỏ con mắt tiếp tục nhấn vào cái nút hình vuông ở dưới đây duplicate key frame để tạo một cái frame thứ hai đối với frame thứ hai thì tôi à, tắt bỏ con mắt thứ một và mở con mắt thứ hai của layer 1, layer cánh quạt 1 tương ứng chúng ta tạo frame thứ ba thì sẽ chết vào cái layer thứ ba frame 4 layer 4 và bỏ những layer còn lại frame 5 layer 5 và bỏ những còn lại frame 6 layer 6 và bỏ những còn lại như vậy ở đây chúng ta có 6 frame tương ứng với 6 layer à, để chọn cái thời gian hiển thị cho mỗi layer ta click chuột phải click chuột trái vào cái frame này chọn cái thời gian còn để mà các bạn chọn một đồng loạt cho nó đều thì nhấn giữ phím shift chúng ta nhấn frame 1 và frame cuối cùng sau đó nhấn chuột trái chọn thời gian à, khi mà mở chương trình các bạn mở lần đầu á, thì cái cái trạng thái của nó là chỉ chạy một lần thì ở đây tôi chết mở trạng thái cho chết chọn chạy forever tức là chạy lặp lặp lại ở đây chúng ta có thể là xem cái sản phẩm như vậy là chúng ta đã thấy được nó chạy để chạy nhanh hơn ta sẽ chọn cái kích thước thời gian à, hiển thị nó nhanh hơn sau khi hoàn thành chúng ta sẽ lưu lại bằng cách là chọn file self web tại đây tôi chọn chế độ file git là file đồng chọn cell và đặt tên file tôi chọn là file git như vậy đây là file kết quả chúng ta sẽ thấy một hình ảnh chuyển động bởi nhiều cánh quạt chúc các bạn thành công